dạ được được anh anh, cứ lấy đi anh anh cứ lấy đi mỗi người một túi nha tài xế hả dạ ở ờ, cho anh để cho sữa luôn nha cho nhấp thơ hộp sữa luôn chờ chút nha chờ chút chờ chút lấy sữa cho nó rồi rồi để vô lấy sữa cho thằng bé ờ giờ cấm bán với đối rồi trời tù quá với ai cần thì cái tới lấy một bịch thôi dạ dạ con cứ đó hả tối lấy đi à, còn ngày mà thôi có lấy thêm bịch cho ổng đi đem về cho ổng dạ rồi rồi mỗi lần à, đem bài bịch ra đi không rồi để ba bốn bịch lên đi lấy đi cô lấy đi mỗi người một bịch vừa đủ thôi để mình còn người khác còn người khác nữa mỗi người một bịch để chia sẻ thôi ai cần thì cứ lấy một bịch rồi gạo về rồi chuẩn bị ờ, cho ờ, sắp tới ờ, Ủa rồi, tranh thủ nhanh lên sao giờ ấy đổ ra hả chưa ăn cơm chưa dạ cơm còn nóng lắm đấy chút. chú ăn đi cho ngon nha dạ dạ cả dạ. dạ, gia đình luôn hả cả gia đình luôn hả chị đây lấy thêm phần đây dạ, dạ cho hai phần đi dạ khẩu trang nữa đấy anh ơi có khẩu trang ở đây em ơi em ơi em đây chị cho nè nè của tôi nè ăn đây nha anh cơm còn nóng á ăn tối chưa dạ rồi anh cảm ơn chị ừ. ừ. rồi em cảm ơn chị nhiều rồi chị ăn miệng nha tôi tặng ngoại hộp cơm nha ngoại dạ chúc bạn sức khỏe nha cô ơi cô ăn cơm chưa Yến ơi dạ con gửi tặng có phần cơm nha cảm ơn nha Cảm ơn miệng nha mọi người ơi Cảm ơn Đó. Dạ, dạ. dạ Bây giờ tôi đã nhà lòng ảnh tất nhập rồi cơm tối chưa? Con cơm tối chưa? Chưa, định đi mua, ăn đó mà chưa có mua Dạ hả, vậy dạ rồi con được rằng có mua cơm nha cô Dạ, cảm ơn nha Dạ Quên con miệng nha Quang đi, con còn nóng lắm Dạ sẽ dạ, có gửi tặng cô hộp cơm với cô